Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh đại hải thủy, ngày quý hợi, tức can chi tương đồng, thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại hải thủy, kỵ tuổi, đinh tỵ, ất tỵ, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xung với tỵ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 tuổi Tý nhận được nhiều may mắn. Tinh thần lạc quan giúp bạn thoát khỏi những khó khăn, bế tắc và đạt được nhiều thành tựu mà đến chính bạn cũng không ngờ mình có thể làm được. Đây là lúc con giáp này nên bắt tay ngay vào thực hiện những dự định, đừng chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Công việc bắt đầu vào guồng và bạn sẽ phải đầu tư khá nhiều thời gian nếu muốn đạt được kết quả như mong muốn. Hãy cứ tự tin phát huy hết khả năng của mình, chưa kể sự xuất hiện của thiên tài còn khẳng định vận may phát tài đang nằm ở ngay trong tầm tay con giáp này rồi. Tiền cứ đổ ầm ầm về túi bạn, nhất là các khoản thu nhập phụ cứ tăng tiến không ngừng. Không chỉ trong công việc mà chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc hơn mong đợi. Cả hai đều tôn trọng công việc của đối phương nên hết lòng ủng hộ, là hậu phương vững chắc cho người kia yên tâm công tác. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, thoát khỏi bế tắc, khó khăn nhờ tinh thần lạc quan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 chứ chăm chỉ thôi chưa đủ. Con giáp này thường ngày luôn cần mẫn và chịu khó, nhưng chỉ dừng lại ở việc làm đúng bổn phận, chưa có sự chủ động. Bạn nên sớm cải thiện mặt này để sự nghiệp ngày càng rộng mở hơn. Thủy thổ xung khắc, nhắc nhở người cầm tinh châu dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên dành thời gian quan tâm tới nửa kia, đừng để người khác có cơ hội làm thay việc vốn là của bạn. Người độc thân có lẽ nên xem xét lại tình cảm đơn phương của mình, không phải cứ cố chấp theo đuổi thì sẽ có được hạnh phúc,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 ngược lại càng thêm quyết tâm. Chính tài còn mang tới cơ hội cải thiện thu nhập cho những chú hổ. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ rất dư giả về tiền bạc, vận may tài lộc đang nằm trong tay bạn. Người làm công ăn lương tuy chỉ có lương cố định nhưng vẫn có thể kiếm thêm bằng nghề tay trái, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ hơn một chút thì chẳng lo túng thiếu. Thủy sinh mộc cũng giúp điều hòa mối quan hệ đôi lứa thêm hòa hảo. Vợ chồng đồng lòng đồng sức, cùng vun vén hạnh phúc gia đình. Con cái chăm ngoan hiếu thuận, học hành chăm chỉ, Tất cả những điều này trở thành động lực để bản mệnh thêm nỗ lực vì gia đình mình. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, được tiếp thêm nhiều động lực để chiến đấu. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, tinh thần trách nhiệm giúp vượt qua áp lực. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, có cơ hội cải thiện thu nhập, dư giả về tiền bạc. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, chăm chỉ hơn một chút thì chẳng lo túng thiếu,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 giúp vận quý nhân của con giáp này khá vượng. Ngày này bạn có thể sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối, tìm ra lối thoát cho những bế tắc đang gặp phải. Vận may này như chiếc phao cứu sinh với bản mệnh. Bên cạnh đó, thiên tài cũng giúp phương diện tài chính được cải thiện hơn nhiều, con giáp này buôn bán kinh doanh làm ăn phát tài, có của ăn của để, có thể tự tin tiếp tục phát triển công việc theo hướng xa hơn nữa sẽ ngày càng phát đạt. Ngũ hành tương sinh, giúp vận đào hoa vượng, đôi lứa bên nhau tình cảm thắm thiết không rời, chuyện vui sắp tới người độc thân nên mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm mà người khác cũng là để bản thân và đối phương có cơ hội để yêu thương và được yêu thương. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, vượng vận quý nhân, được chỉ đường dẫn lối. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, quý nhân giúp tìm ra lối thoát cho những bế tắc. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, phương diện tài chính được cải thiện hơn nhiều. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc,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 người tuổi thìn có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình. Con giáp này thoải mái phát huy những gì đúng sở trường của mình và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Bản mệnh hãy tiếp tục cố gắng và nỗ lực để chinh phục những đỉnh cao mới hơn. Và dù đang nắm giữ lợi thế hơn người khác, bạn vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, không được ngủ quên trên chiến thắng mới có thể đứng vững trên bục vinh quang. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp bạn càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, thổ thủy xung khắc khiến chuyện tình cảm không diễn ra như ý muốn của bản mệnh. Tình cảm trao đi mà không được đáp lại, yêu đơn phương đã khiến cho con giáp này héo mòn vì đau khổ. Đôi khi biết từ bỏ cũng là một loại hạnh phúc. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, thoải mái phát huy đúng sở trường của mình. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc,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 Bạn nên kiểm soát ngôn ngữ và hành vi của mình cho phù hợp, tránh đẩy bản thân vào tình huống rắc rối vì nóng giận nhất thời. Thủy hỏa bất dung, chuyện tình cảm của con giáp này bị ảnh hưởng ít nhiều. Mối quan hệ đôi lứa, hôn nhân có nhiều mâu thuẫn, bất đồng, vợ chồng đồng sàng dị mộng, không ai chịu xoa dịu và nâng đỡ nhau khiến tình cảm dần dạn nứt. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, nên làm việc bình tĩnh, tránh quyết định vội vàng. Tử vi tuổi đinh tỵ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 bạn cũng được khuyên cần kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, đừng đặt cái tôi lên vị trí cao quá hay cố chấp, bảo thủ mà dẫn đến sai lầm không đáng có. Con giáp này nên xử lý tình huống linh hoạt, giải quyết hợp tình hợp lý thì mới giữ được thành công lâu dài. Vận trình tình cảm cũng gặp phải không ít khó khăn, chắc trở. Bản mệnh bị một phen điêu đứng vì những lời đồn thổi không đúng sự thật về bản thân, gây ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ hiện tại cũng như hạnh phúc tương lai. Hãy tìm cơ hội giải thích rõ ràng với nửa kia nhé câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, có điểm báo dễ bị tiểu nhân quấy phá, cản trở. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, công việc gặp trục trặc, hiệu suất giảm sút. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, cần kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, nên xử lý tình huống linh hoạt, hợp lý. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tình cảm gặp phải không ít khó khăn, chắc trở.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 đây là thời điểm bạn cần tập trung vào kế hoạch của bản thân để có thể gặt hái được kết quả mỹ mãn. Hôm nay, những chú dê còn được quý nhân tương trợ để có thể gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này. Bản mệnh cần phải tích cực vun đắp, bồi dưỡng tình cảm với đối tác, khách hàng. Thủy thổ xung khắc nên bản mệnh cảm thấy chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm nhiều rối ren hiện tại. Có lẽ cả con giáp này và người ấy đều không muốn phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn mỏng manh cố gắng tránh né được đến đâu hay đến đấy nhưng mọi chuyện chẳng thể mãi che giấu được. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, vận trình hanh thông và suôn sẻ nhờ cát khí lan tràn. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, công việc đang có những bước tiến quan trọng. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, cần tập trung vào kế hoạch của bản thân. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, quý nhân tạo điều kiện gặp người đáng tin cậy.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 gây không ít khó khăn cho con giáp này. Nguyên nhân một phần là do công việc xa sút bản mệnh bị tiểu nhân bày mưu hãm hại nên nhiều lúc tưởng chừng chạm tới thành công thì lại gặp ngáng trở mà thất bại. Lại thêm, kiếp tài gây ảnh hưởng, tiền bạc hư hao ngoài tầm kiểm soát, con giáp này chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không có khoản phòng bị nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ. Do đó hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho mình. Đừng để việc này tiếp diễn bởi không lường trước được hậu quả đâu. Bù lại, chuyện tình cảm có chuyển biến tích cực nên cũng được an ủi phần nào. Kim sinh thủy giúp Hàn gắn những vết dạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi khi những hiểu lầm đã được xóa bỏ. Bản mệnh tìm lại được sự đồng điệu với đối phương, tình cảm lại mặn nồng như xưa. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, công việc xa sút bị tiểu nhân bày mưu hãm hại. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, tưởng chừng chạm tới thành công thì gặp ngáng trở. Tử vi tuổi mậu thân,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 nhưng sức mạnh tập thể mới làm nên những thành công vang dội sau này. Hãy biết tận dụng những lợi thế đang có sẵn để tiến xa hơn. Về tình cảm, ngũ hành sinh xuất cho thấy dường như bạn đang khá bỏ bê người ấy, chỉ mải mê với công việc của mình. Do đó, bạn nên cố gắng cân bằng giữa các mối quan hệ, đừng đầu tư quá nhiều cho cái này mà bỏ bê cái khác kẻo sau này sẽ phải hối tiếc đấy. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, có thêm sự tự tin và quyết tâm trong công việc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 nhưng suy cho cùng thì chẳng có thành công nào đến dễ dàng, chẳng có con đường tới thành công nào trải sẵn hoa hồng. Với quyết tâm của mình, bạn hoàn toàn có thể làm được, hãy cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Về tình cảm, có thể vì tuổi tuất do tập trung quá mức vào công việc nên bạn có phần sao nhãng trong tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Mặc kệ những lời nhắc nhở và thúc giục của cha mẹ, bạn bè, bạn thấy giờ chưa phải lúc, cuộc sống độc thân với tuổi này vẫn đang rất ổn. Câu quyết cho các tuổi tuất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 không để tâm vào nhiệm vụ nên hiệu suất khó được duy trì. Bản mệnh không nên kìm nén những cảm xúc tiêu cực trong lòng quá nhiều. Bạn có thể dành thời gian để chia sẻ khó khăn, áp lực với bạn bè hoặc người thân. Điều đó giúp bạn thoải mái, nhẹ lòng hơn, cũng có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần để làm việc hiệu quả. Ở thời điểm hiện tại, có vẻ mối quan hệ của bạn và người ấy gặp khá nhiều trắc trở do có người thứ ba xen vào. Nên nhớ, quyết định ở lại hay ra đi đều là ở phía bạn. Nếu cả hai đều không muốn tiếp tục mối quan hệ này thì mọi chuyện khó có thể tiếp diễn. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, khó duy trì được sự tập trung cần thiết cho công việc. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị ngoại cảnh tác động. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, hiệu suất sụt giảm do không để tâm vào nhiệm vụ. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, không nên kìm nén cảm xúc tiêu cực trong lòng